Xin chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình phong end với lại React JS cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay vào buổi 1 thì tôi sẽ đi uh, giới thiệu overview cho các bạn về những cái nội dung của cái khóa học này. Thì uh, trong cái buổi hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn uh, về React là gì và tại sao là chúng ta nên sử dụng uh, cái công nghệ React này. Rồi uh, các yêu cầu để mà tham gia vào cái khóa học này. Rồi uh, những ai thì thích hợp để mà tham gia cái khóa học này của tôi thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu ờ, React hay là React.js là gì thì ờ, React thì nó là một cái uh, ờ, dư viện uh, của JavaScript để dùng để hỗ trợ cho chúng ta việc xây dựng cái giao diện người dùng ở phía front end thì đây là cái công nghệ được tạo ra bởi các nhà phát triển của Facebook rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu là tại sao cái thằng React này nó được tạo ra và tại sao thì cho nó được uh, lại được sử dụng thì à, các nhà phát triển à, của Facebook thì trong quá trình phát triển à, cái ứng dụng web của họ sử dụng cái công nghệ PHP ấy, thì họ cảm thấy cái việc binding hai chiều nó chưa có hiệu quả nên là họ đã nghiên cứu và tạo ra một cái thư viện mới bằng JavaScript cụ thể là cái thằng React.js này thì với cái công nghệ này thì nó sẽ tập trung vào cái việc hiệu suất cái render cái UI và nó được tối ưu mạnh do cái sử dụng cái kỹ thuật virtual DOM tức là cái DOM ảo thì ờ, khi nào mà đến cái phần thực hành thì tôi sẽ giải thích thêm cho các bạn sâu thêm về cái kỹ thuật uh, virtual DOM này rồi tiếp theo thì tôi sẽ giải thích thêm cho các bạn về một số cái lý do mà chúng ta nên học React thì ờ, các bạn có thể xem về cái biểu đồ so sánh cái việc sử dụng của Vue React và Angular ở đây thì các bạn thấy là cái thằng React thì nó đang bỏ xe so với lại các công nghệ như là Vu hoặc là Agora thì uh, thì React thì bây giờ nó là một cái công nghệ nổi tiếng và phổ biến nhất cho việc uh, xây dựng các ứng dụng uh, ở phía phần end như là xây dựng giao diện người dùng rồi thứ hai là cái lý do thứ hai là cái lý do là cái hệ sinh thái của thằng React này nó rất là lớn thì uh, React thì nó là nền tảng của một số cái công nghệ như là React Native React Native là một cái uh, công nghệ sử dụng để phát triển các ứng dụng ở phía mobile tiếp theo là cái công nghệ Net.js vân vân và cái lý do thứ ba là cái cộng đồng nhà phát triển thì nó cũng rất là lớn và cái ờ, công nghệ của React này thì nó lại ờ, dễ học và dễ sử dụng đó thì đây là những cái lý do phổ biến nhất để mà chúng ta nên lựa chọn React để học rồi tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái yêu cầu ờ, để mà có thể join được cho cái khóa học này của tôi thì uh, thứ nhất là các bạn cần phải có kiến thức uh, cơ bản về một số cái ngôn ngữ như là HTML này, CSS này, JavaScript cơ bản này rồi các bạn cần phải có cái ờ, kiến thức về cái JavaScript phiên bản E6 thì tôi sẽ cần sử dụng một số cái chức năng của cái thằng ờ, E6 này và các bạn cần phải có một cái ờ, PC hoặc một cái laptop để mà các bạn có thể gõ code được rồi cuối cùng thì tôi muốn nói về cái việc là những ai thì nên thích hợp để mà tham gia vào cái khóa học này thì nếu mà bạn nào đang là sinh viên mà đã có kiến thức về các uh, ngôn ngữ như là HTML này rồi uh, JavaScript này đó thì các bạn có thể join khóa học này hoặc là các bạn uh, ờ, fresher mới ra trường nếu mà các bạn muốn đi theo cái hướng React này thì các bạn có thể học cái khóa học này của tôi thì uh, để mà tham gia vào cái khóa học này của tôi thì các bạn có thể uh, cái trang web uh, học lập trình online.net của tôi ở đây và các bạn đi vô cái mục uh, khóa học này thì đây thì tôi có cái khóa học à, lập trình phong end với lại React cơ bản đó thì các bạn có thể join vô cái khóa học này thì đây là một cái khóa học hoàn toàn miễn phí đó thì các bạn có thể join join vô đây và tham gia khóa học của tôi ở đây đó rồi nếu mà các bạn nào muốn à, tìm hiểu về thằng React thì các bạn có thể vô cái trang à, react.js.org thì đây là cái trang chủ của thằng React đó thì ở đây thì nó có các mục ờ, như ở đây thì nó cũng giới thiệu về React này đó thì React là một cái thư viện của thằng JavaScript để mà xây dựng cái giao diện người dùng này rồi nó có các tài liệu liên quan này rồi nó cũng có các uh, hướng dẫn này đó thì uh, bữa nay thì tôi uh, chỉ giới thiệu uh, overview cho các bạn về cái cái thằng React này gì thôi thì ở buổi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn về cái phần uh, cài đặt uh, cái môi trường và các công cụ đó thì bây giờ tôi xin tạm dừng video rất của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo